ok Đó thương nhau tình thắm ôi à nghĩa lòng nghe câu hát anh đi tìm tìm người hát câu hát lý nhau anh ra vườn đào em lại lên đồng niên anh lên rừng quê em lại xuống nương dâu anh đi tìm em em ở nơi nào anh ra thăm vườn vừa rửa xuống xe trái đưa tay anh hãy như mai đời chờ ai anh xuống đồng sau em lại lên giường càn anh đi tìm bạn bạn còn nơi xa như ông tìm hoa. hoa nước phương nào để lòng anh mong để lòng anh nhớ anh thương em đến thế hỡi cô gái nghĩa bình bốn mùa trong cây bốn mùa em hái quà gian lao vẫn vả mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau yo, yo. Yo, yo. thương nhau tình thắm ôi à nghĩa lòng nghe câu hát anh đi tìm đi tìm người hát câu hát đi nhau anh ra vườn đào em lại lên đồng mi, anh lên rừng quê em lại xuống đường dâu anh đi tìm em em ở vườn nào anh ra thăm vườn dừa dừa thúng xê trái cửa tay anh phải như mai đời chờ anh anh xuống đồng sau em lại lên giường càn anh đi tìm bạn bạn còn lớn xa như ông tìm hoa hoa nở phương nào để lòng anh mong để lòng anh nhớ anh thương em như thế hạnh phúc anh nghĩa bình bốn mùa trồng cây bốn mùa em hái hoa đoạn lao vẫn vả mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau tiếng hát quê hương tiếng hát ân tình tiếng hát nghĩa mình tôi biết mấy yêu thương tiếng hát nghĩa tình biết mấy yêu thương tiếng hát ẩn tình tôi biết mấy yêu thương ok để, để tới anh thu ạ nha rồi em ờ, hát bài gì giờ tới anh á giờ hát bài gì anh hát bài gì ra anh hát cho em